ngày hôm nay ta cùng học hát nơi đây mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật một hai ba ta cùng thôi tắt đến happy birthday happy birthday to you Let's go! nhau ta hát mừng sinh nhật một hai ba ta cùng thôi tắt lên happy birthday happy birthday to you ngày hôm nay ta cùng học hát nơi đây mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật một hai ba ta cùng thôi tắt lên happy birthday happy birthday to you Let's go!